cái sản phẩm này khi đi chơi anh em không phải luồn quân vị chén đĩa gì quân vị chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sở hết ngày xưa anh em muốn đi chơi đồ bịp anh em bắt buộc phải luồn quân hai luồn chén ba luồn đĩa thì mới bịp được như với công nghệ của chúng tôi đã sản xuất ra cái dòng sản phẩm này nó tự động thu các quân vị và nó báo dung cho anh em biết thế nào là chắn là nẻ nó có thể thu được tên tất cả các dòng quân vị như thể là quân bài quân chắn quân đóm hay bao thuốc hay là các dòng quân vị bài nhựa các dòng hạt dưa là máy nó đều có thể thu quét được và đặc biệt nó có thể chơi được nó có thể thu quét được cả bầu cua tài xỉu về cái sản phẩm này chúng tôi đã cài sẵn trong máy là thu được tất cả các dòng quân vị như thế nó đều có thể báo được cho anh em biết thế nào là chất là nẻ và bầu cua nó có báo như nào nó có nguyên lý hoạt động nó thì anh em nên là chúng tôi sẽ tư vấn cũng như tài xỉu tài nó dùng một xỉu nó dùng hai em hai cái sau đây tôi sẽ thử luôn một vài kích bạc để anh em cùng cảm nhận cái độ chuẩn xác của dòng sản phẩm này cái sản phẩm đi chơi cũng rất là cơ động anh em đi chơi anh em chỉ chuẩn bị cho tôi sẵn hai quả pin tiểu anh em nhé là anh em có thể chiến đấu được rồi cái máy này mỗi lần lắp pin anh em dùng được từ 5 đến 7 tiếng hết pin anh em để thay pin thôi là nó tự động thu và nó quét và báo cho anh em biết quân vị chén đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi sau đây tôi sẽ test qua vấn đề quân vị chén đĩa cho anh em tất cả là của sân bãi hết anh em nhé bát này không liên quan này bát đĩa đều không liên quan hết anh em nhé tất cả bát đĩa quân vị xanh chín quân vị soi vào trong veo này tất cả của chủ sân chủ bãi ép không liên quan đến mình anh em đi chơi chỉ cầm mỗi có bộ máy thu quét được thôi lâm châm thì thủy không có hút này đây, đây là lâm châm này anh em này quân vị chén đĩa này không liên quan tất này thử luôn một vài tiếng bản để anh em cùng cảm nhận cái độ chuẩn xác của dòng sản phẩm này cái máy này khi đi chơi anh em đúc vào trong người nhé anh em đúc đúc ở trong túi quần hay cặp quần để đâu cũng được cự ly tối đa của nó quét là 360 độ là cự ly tối đa nó là lên đến 5 mét đi chơi thì anh em đúc vào trong người và nó báo dung trực tiếp trên cái máy này cho anh em còn làm video tôi sẽ để cái cái máy thu quét này ra cái bát để nó để nó rung để anh em cùng nghe và cảm nhận còn khi đi chơi nó rung rất là êm rất là nhẹ người ngồi bên cạnh cũng mình cũng sát mình không biết được tôi đắp pin vào nó kêu là tôi sẽ để cái máy đây, khi sắp đủ chất đủ lẻ là máy nó sẽ tự động báo dung cho anh em lẻ này anh em này ba đen này sấp đôi này chẵn này khi có đủ chất đủ lẻ là máy nó sẽ báo cho anh em biết nhá anh em cứ chờ khoảng năm bảy giây máy nó sẽ báo rung anh em rồi năm ba giây rồi máy báo rung một đấy là lẻ đấy anh em này máy vẫn báo rung một này vẫn là lẻ đấy anh em này không cần biết trong bát trong đĩa là ba đen hay ba trắng này ba đen này nó chuẩn xác của nó tuyệt đối nha anh em nhé trăm trăm luôn nha anh em máy báo dung một này anh em này vẫn là lẻ này bạc đang bệt cầu đẻ này ba đen này ba đen tôi sóc tiếp này máy vẫn báo dung một này vẫn là lẻ này anh em này vẫn là ba đen này ba đen tôi sóc tiếp này chồng vị đè vị máy đều báo hết anh em nhé máy báo rung hai này chắn này không cần biết là sấp đôi hay tứ tử này sấp đôi này anh em này chuẩn xác của nó tuyệt đối gần như là 100 trăm rồi sấp đôi ra sóc này máy báo rung hai này anh em này vẫn là chẵn này vẫn là sấp đôi này sau đây tôi sẽ đúc cái máy này trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung này xem nó rung êm và nhẹ như nào này không bao giờ anh em có thể nghe được này máy báo rung một này anh em này lẻ này anh em này ba đen này ba đen tôi sóc tiếp này máy báo rung hai này anh em này chắn này anh em này sấp đôi này độ chuẩn xác là tuyệt đối một trăm trăm luôn này sau đây tôi sẽ sóc một tiếng bạc nữa này tôi kỷ niệm anh em một tiếng bạc nữa này máy báo dung một này lẻ này anh em này ba trắng này nó chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100 trăm luôn anh em nhé anh em nào quan tâm đến sản phẩm anh em cứ liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại hotline tôi trên màn hình còn anh em nào anh em nào ở gần như tôi thì có hà nội thì có cơ sở một là gần bến xe mỹ đình hai gần bến xe giáp bát và phía nam tôi cơ sở gần bến xe miền đông anh em nào ở gần cơ sở nào anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại anh em qua trực tiếp cửa hàng anh em đến